và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video Mình sẽ làm một cái hồ, cái bể bơi mà nó nằm ở dưới lòng đất luôn các bạn đó, Mình sẽ làm một cái bể bơi, sau đó mình bơm nước vô Và mình sẽ tắm ở bên dưới cái hồ đó Tại vì thời tiết uh, hiện tại ở chỗ mình thì nó cũng khá là nóng các bạn ơi Buổi trưa thì nó cực kỳ nóng luôn Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái hồ này cho đến khoảng gần trưa trưa thì mình sẽ tắm ở dưới đó để bởi bởi vì buổi trưa nó cực kỳ nóng luôn đó thì mình sẽ tắm cho nó mát mình không biết là thời tiết ở chỗ các bạn như thế nào nhưng mà riêng ở chỗ mình thì buổi trưa thì nó cực kỳ nóng luôn à, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm một cái hồ để trưa mình và mấy đứa cháu của mình nó sẽ tắm ở dưới cho nó đỡ nực các bạn ơi đó thì sự trưa mà nóng mà được tắm một cái hồ nước mát nữa thì còn nhiều bằng nữa luôn các bạn và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình review xem mình đã chuẩn bị gì để mình làm được cái hồ bơi dưới lòng đất này cho các bạn coi nha các bạn ơi thì mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đó để mà làm được cái hồ bơi dưới lòng đất rồi các bạn đây để mình cho các bạn xem nha thì đây mình đã chuẩn bị một cái tấm bạc phải nói là nó cực kỳ bự luôn rất là bự luôn đây nè các bạn không Cái tấm bạc rất là bự đó thì cái tấm bạc này mình đã chuẩn bị từ trước rồi từ mấy ngày trước rồi tại vì mấy ngày trước mình tính làm một cái hồ bơi cho các bạn xem rồi nhưng mà không có làm được nên hôm nay mình mới làm được cái hồ bơi này cho các bạn xem nào đó mình đã chuẩn bị tấm bạc rất là bự cực kỳ bự luôn á đó. này mình nghĩ là tấm bạc này nó sẽ đủ để mà làm cái hồ của mình thì tấm bạc này mình sẽ để dưới mình sẽ lót ở dưới và mình sẽ bơm nước và mình sẽ tắm ở trong cái tấm bạc này các bạn đó mình sẽ bỏ dưới cái đáy hồ đó các bạn đó thì à, cái tấm bạc này nó sẽ đựng nước lại để mà mình bơm nước vô và mình sẽ tắm ở dưới đây và ở bên đây thì mình có chuẩn bị một cái tấm lưới cái tấm lưới này thì mình sẽ treo ở phía bên trên tại vì thời tiết của chỗ mình nó rất là nóng nhưng mà mình không có cây tre nên ờ, nắng ở trên nó chiếu xuống nó cực kỳ nóng luôn đó mình sẽ sử dụng cái miếng này để mà mình che trên cho nó mát các bạn ơi đó các bạn thấy không thì cái khu vực mà mình làm một cái hồ bơi này nó sẽ nằm ở đây đó thì trước đây á ở đây mình có sẵn một cái khung của một cái hồ rồi bạn thì trước đây mình trước khi mà mình làm cái kênh này á thì mình có làm một cái kênh khác nữa nhưng mà cái kênh nó nó bị mất rồi các bạn thì trước mình đã có làm một cái hồ rồi đó và ở đây mình có đào sẵn một cái hồ rồi rất là lâu rồi các bạn bây giờ đất ở trên đó, các bạn thấy không đất ở trên nó ờ, chảy xuống nó lấp bớt rồi và bây giờ mình sẽ đào ở dưới lên nữa đó mình sẽ gom hết tất cả mọi thứ ở dưới lên để mà mình có thể làm sâu cái hồ xuống một chút xíu nữa để lên xuống mình quay cận cảnh cái hồ này cho các bạn coi nha thì cái chiều dài của cái hồ này nó khoảng tầm 2 mét các bạn đó tầm khoảng 2 mét và cái độ sâu nó khoảng à, tầm à, nửa mét đó các bạn đó nửa mét đến một mét các bạn không cái hồ rất là đẹp đây đem xuống này mình quay cho các bạn coi đó thì lâu rồi mình không có đụng chạm tới cái hồ này nên bây giờ các bạn thấy không rong nó mọc rất là nhiều rong rồi cỏ nè nó mọc rất là nhiều dưới đây đó thì bây giờ mình sẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ ở dưới này để mà mình làm lại một cái hồ bơi khác mà trưa nay để mình có thể tắm dưới đây các bạn ơi rồi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm một cái mái che trước các bạn ơi các bạn thấy không làm cái mái che trước các bạn nhìn nè mới có chín giờ thôi mà nó nắng nè nắng rất là nắng luôn đó bây giờ mình sẽ làm một cái mái che ở trên đó mình sẽ dùng cái lưới đó các bạn mình sẽ che ở đây mình che cái khu vực cái hồ của mình và mình làm xong cái mái che trước rồi mình sẽ làm cái hồ tại vì bây giờ nó rất là nắng rồi nó cực kỳ nắng luôn các bạn nhìn nè đó trời rất là nắng thấy không đó rất là nắng luôn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cho các bạn coi nha các bạn ơi rồi ok và nếu các bạn thấy cái hồ này của mình nó đẹp cái video của mình nó mát mẻ mát con mắt của bạn thì các bạn hãy để lại một like và chia sẻ video này với mình và đừng quên đăng đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh Hải Rồng TV nha các bạn Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái hồ bơi dưới lòng đất cho các bạn coi Ok các bạn ơi thì sau một hồi thì cuối cùng mình cũng Chạy à, được rồi các bạn ơi Đây nè đó Khá là mát rồi Ok rồi bây giờ mình sẽ Mình dọn dẹp ở dưới cái đồng hồ này lên nữa các bạn ơi Rồi mình với anh cháu mình sẽ bắt đầu mình dọn hết lên Xong đó mình bỏ cái bạc trên kia xuống à, Mình sẽ bơm nước vô Và trưa nay mình sẽ tắm nó dưới đây luôn các bạn ơi Ok ok các bạn ơi thì uh, nói chung là mình đã dọn xong ở phòng phía dưới rồi các bạn ơi bây giờ mình chỉ còn lót bạc chế mình bơm nước vô nữa là xong rồi các bạn ơi nó là cực kỳ nắng luôn đây nè trời rất là nắng luôn á mình là tay mình nè các bạn ghê không đó làm mấy cái này nè các bạn mấy này nó cưới nè các bạn ơi đó. nó là làm cái hồ này cực kỳ mệt luôn các bạn nó làm nó tốn rất là nhiều công sức của mình luôn mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái hồ bơi này của mình đó rồi bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu nữa mình sẽ để bạc vô và mình bơm nước cho các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lót cái bạc ở phía trong góc đó các bạn ơi đó cái tấm bạc mà tôi để trong góc đó các bạn bây giờ tôi sẽ lôi ra đó bây giờ tôi sẽ lôi ra và tôi sẽ chảy nó xuống cái ờ, phía lòng hồ dưới này và tôi sẽ bơm nước vô bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi anh em sắp trưa rồi đó bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lót cái họ lót cái tấm bạc nó vô và mình sẽ bơm nước vô và trưa nay mình sẽ tắm luôn đó tới trưa là mình sẽ tắm luôn anh em ơi phải nói là làm cái hồ này đó rất là cực rồi cực kỳ nóng luôn thời tiết bây giờ nó cũng rất là nóng rồi anh em ơi rất là nóng rồi đó bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi làm cho đẹp coi anh em ok xong rồi các bạn ơi thì cuối cùng mình cũng đã trải tấm bạc xong rồi các bạn phải nói là cái nhìn cái hồ nó cũng ờ, khá là bự các bạn đó tuy là cái tấm bạc này mình đã chuẩn bị rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu các bạn thấy không mấy cái mé nè nó không có đủ lên đó rồi bây giờ mình sẽ quét dọn ở dưới tại vì đất cát ở trên hồi nãy mình trải bạc các bạn đất cát cho nó chảy xuống rất là nhiều và bây giờ nếu như mà mình bơm nước vô á thì cái nước của mình nó rất là dơ đó bây giờ mình sẽ lấy cái chổi đó mình sẽ quét hết mình sẽ gom hết những cái đất cát này mình dục lên xong rồi mình mới bơm nước vô cho nước nó trong mình mới tắm nó mới đã các bạn ơi rồi ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dọn dẹp tiếp các bạn ơi đó bây giờ cháu mình sẽ hốt đất cát lên các bạn Rồi các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ bơm nước vô Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bơm nước vô đây các bạn Đó thấy không Hồi nãy mình quét rồi nhưng mà không thể nào sạch được các bạn ơi Tại vì ờ, gió nó cứ thổi các bạn Cát thì nó cứ bay vô thôi Đó mà không sao đâu Một hồi mình bơm nhiều vô nó sẽ lóng xuống dưới các bạn Có hiểu không Đó bây giờ mình sẽ dùng cái ống này nè Để mình bơm nước vô đây Mình bơm sẽ đầy lên luôn Đó và mình sẽ tắm ở đây Đó sự uh, bây giờ rất là nắng bây giờ là 12 giờ trưa rồi các bạn hiện tại bây giờ 12 giờ trưa bây giờ mình sẽ bơm nước vô đây và mình sẽ tắm thì nó mát phải nói là bây giờ nó cực kỳ nóng luôn rồi các bạn ơi 2000 years later Ok các bạn ơi thì hôm qua đáng lý là mình à, định làm cái hồ bơi xong thì chưa hôm qua mình tắm luôn nhưng mà hôm qua vì một chút sự cố các bạn đó nên mình không có thể làm tiếp tục cái hồ được cái hồ nó bị à, trục chặt chút xíu bạn ơi thì hôm nay mình đã làm lại và mình à, đã làm chắc chắn hết rồi và bây giờ mình đang bơm nước vô lại nè các bạn quay bạn thấy không đó bây giờ mình sẽ bơm nước vô lại và mình sẽ tắm cái hòn này các bạn ơi bây giờ là 11 giờ rồi các bạn đó thì bây giờ 11 giờ bây giờ mình bơm nước nó cho tới 11 giờ rưỡi là mình tắm là vừa các bạn ơi Ê, chưa nó cực kỳ nóng luôn đó bây giờ mình sẽ làm lại cái hồ nha các bạn anh em ơi thì bây giờ mình đã bơm nước đầy rồi anh em đó thấy không rất là đầy rất là nhiều luôn đó bây giờ mình sẽ xuống mình sẽ tắm anh em ơi bây giờ chưa rất là nắng luôn rồi anh em nè thấy không anh em cực kỳ nắng luôn anh em đó bây giờ à, nãy giờ có hai nhóc này nó nó nó, nó dọc nước trước nè anh em rồi bây giờ tí tôi xuống nha rồi ok bạn ơi thì bây giờ mình sẽ cho thằng cháu mình xuống các bạn đó ấm mặt xuống bảo ấm xuống ừ Party. và mình hy vọng là anh em sẽ thích video này của mình và anh em đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh mình nha cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều